Euro 2020, chuyện cờ Việt Nam trên khán đài ở Nga trận Thụy Sĩ thua Tây Ban Nha. Vụ một số lá cờ đỏ sao vàng, giải đều trên sân San Petersburg khiến cộng đồng mạng xã hội tiếng Việt xôn xao tối mùng 2 tháng 7 ở châu Âu. Trong trận đấu tối thứ sáu, kết thúc bằng đá phạt với đội bóng Tây Ban Nha thắng Thụy Sĩ để vào bán kết giải Euro 2020 tại sân San Petersburg, Stadium Cộng hòa Liên bang Nga, người xem truyền hình thấy xuất hiện một loạt quốc kỳ Việt Nam – dù cổ động viên ở châu Âu thường mang theo cờ, khăn có màu của đội nhà khi thi đấu, đôi khi trên các khán đài ở giải Euro năm nay, người gốc từ các nước khác mang theo cờ cỡ nhỏ của nước họ. Tuy vậy, việc xuất hiện nhiều cờ một nước Đông Nam Á là Việt Nam không tham gia giải đấu này đã ngay lập tức làm nóng mạng xã hội tiếng Việt. Một số người chia sẻ hình ảnh chụp từ truyền hình trực tiếp với ít nhất 5 lá cờ đỏ sao vàng do người xem bóng đá có thể là gốc Việt thả xuống bệ ngay phía gần sân có cả hình cờ đỏ sao vàng sau cầu môn, khiến có người tưởng xem nhầm kênh, dặn đang có tuyển bóng đá Việt Nam thi đấu, hay nhìn giật cả mình. Tuy thế, bên cạnh hiệu ứng của chuyện lạ này, hiện trên mạng Facebook tiếng Việt đang có những ý kiến rất khác nhau. Phản ứng ngay trong trận đấu. Còn tại Ba Lan, ngay khi trận đấu diễn ra ở Nga, Facebooker Hoàng Minh Ngô viết cờ Thụy Sĩ. Màu đỏ với hình chữ thập màu trắng, tượng trưng cho sự trung lập, tự nhiên quân vài chiếc cờ đỏ với hình sao vàng vào sân bóng, làm cho Facebook tràn ngập sờ ta tớt chủ đề này, mất cả tập trung tư tưởng vào chất lượng của trận đấu thật là quan ngại. Còn tại Berlin, nhà báo Lê Mạnh Hùng mô tả lại câu chuyện cho BBC. Trận đấu vòng 8 đội giải Euro 2020 giữa hai đội Tây Ban Nha và Thụy Sĩ tối mùng 2 tháng 7 trên sân St. Petersburg về cuối trận đang kịch tính bỏng các camera Lê Khánh Đài thấy rõ cảnh một số người Việt đang ngập ngừng đôi chút, và rồi họ mạnh dạn dở toan hai lá cờ Việt Nam khá to và dâng lên cao. Cùng lúc đó, ở các phía khác của sân vận động, một loạt lá cờ Việt Nam kích cỡ tương tự giường như có sự liên lạc phối hợp từ trước, đồng loạt được dâng cao hoặc treo trên bức tường ngăn khán giả cho tới cuối trận đấu, cùng hai hiệp phụ và đá phạt luân lưu. Có người đang xem trực tiếp trên sân vận động báo cho chúng tôi rằng có tổng cộng chừng 7 lá cờ, Người xem truyền hình ở châu Âu có thể thấy các lá cờ Việt Nam nhìn khá nổi bật trên màn ảnh đang tường thuật. Ông Lê Mạnh Hùng cho biết. Kết thúc trận đấu, có ý kiến trên Facebook tiếng Việt đùa rằng nhìn cờ sai, loạn quảng nên Thụy Sĩ thua. Đội Tây Ban Nha ba lần vô địch châu Âu chỉ đá, hòa một đều với đội Thụy Sĩ còn 10 người trong phần thi đấu chính. Thế nhưng khi bước vào phần đá phạt đền, kịch tính tăng lên với cú đá trực xà ngang của cầu thủ dự bị đội Thụy Sĩ Ruben Vargas, khiến anh khóc sau đó cộng thêm bàn của Mikel Ojabegaban, đội Tây Ban Nha đã vào bán kết, sẽ gặp đội Ý. Tự hào hay vô duyên? Một số người tại Anh Quốc chia sẻ hình ảnh với thái độ tự hào quá Việt Nam ơi, cho rằng như thể có tuyển Việt Nam thi đấu ở giải Euro. Các ý kiến có điểm ra như sau, nhiều ông đang tự hào lắm đây, ngày mai truyền hình Việt Nam thế nào cũng đưa tin, trận đấu đỏ giật màu cờ tôi yêu, trendy quá, đúng màu rồi. Cũng có ý kiến nói đây chẳng qua là cách những người Việt Nam muốn tỏ ra có tiền, mua vé bay sang xem thi đấu Euro. Nhưng một số khác không hài lòng và cho là đây là việc làm vô duyên. Ví dụ, trên một số group, người dùng Facebook, bạn Nguyễn Nguyễn trao đổi với một bạn khác là Minh Si, người cho rằng đất nước được quảng bá miễn phí và nếu quan điểm quảng bá sai về mặt nội dung thì phải bị phạt. Có bạn cho rằng cờ tổ quốc không nên lạm dụng, phản tác dụng. Vẫn nhà báo Lê Mạnh Hùng từ Đức nêu với BBC một sự so sánh mà ông cho là người Việt Nam đi xem bóng đá cần chú ý khi muốn thể hiện tinh thần dân tộc. Bạn hãy thử tưởng tượng trên sân Mỹ Đình đang diễn ra thi đấu giải bóng đá Việt Nam, một nhóm người Trung Quốc tới phất cờ Trung Quốc. Đang giải bóng đá Đông Nam Á, một nhóm người Pháp, người Anh dương cao cờ nước họ trên khán đài. Cờ Việt Nam, áo dài Việt Nam, nón lá Việt Nam. Những thứ đặc trưng đại diện cho đất nước Việt Nam xuất hiện ở đâu, vào lúc nào là điều thiết nghĩ luôn cần phải có sự cân nhắc phải chăng sẽ có tác dụng thiết thực và chiếm được sự cảm thông của nhiều khán giả bóng đá hơn trăng nếu tối mùng 2 tháng 7 trên sân vận động Saint Petersburg xuất hiện những tấm biểu ngữ vaccine for Việt Nam ký thay vì những lá cờ mà người châu Âu đa số không biết vì sao xuất hiện. Việc mượn sân nước ngoài để thể hiện tinh thần quốc gia nước mình tuy thế cũng nhận được bình luận cho là không gây ấn tượng gì. Có Facebooker khác viết, tôi thấy không liên quan lắm, Giống như tạ Biên Cương bình luận tôi thấy vô cùng xúc động khi treo ảnh chân dung mình trong phòng tân hôn của anh chị. Tổng bí thư Nguyễn Phú trọng khen bóng đá Việt Nam khơi dậy tự hào dân tộc. Phát biểu đón Tết kỷ hợi, Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đặc biệt khen ngợi bóng đá Việt Nam khơi dậy tự hào dân tộc và phê phán quan chức tham nhũng. Trong một bài phỏng vấn trên tạp chí Cộng sản, ông Nguyễn Phú Trọng đã nói về tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam, đội đoạt AFF Suzuki Cup năm 2018 bóng đá Việt Nam gặt hái nhiều thành công trên đấu trường khu vực, đã khơi dậy niềm tự hào và tinh thần đoàn kết dân tộc, tạo không khí phấn chấn trong xã hội. Điều này cho thấy ông Trọng quan tâm đến bóng đá, dù ông không có mặt trong sân như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hôm, tuyển Việt Nam đá trận chung kết ở Mỹ Đình, Hà Nội giữa tháng 12 vừa qua. Bên cạnh bóng đá, các lĩnh vực trong nước được ông Trọng khen gợi gồm có du lịch, kinh tế vĩ mô, khởi nghiệp, giảm nghèo ở nông thôn, lò liên tục nóng. Nhưng thông điệp Tết Nguyên đáng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho thấy ông vẫn không dừng chiến dịch chống tham nhũng và làm trong sạch bộ máy theo triết lý xây dựng đảng. Ông khẳng định đây là một cao trào và không thể chững lại và không có vùng cấm, ngoại lệ và nhắc đến cả các tướng tá bị bắt, khởi tố vừa qua dù không nêu tên họ, nhiều cán bộ, đảng viên, lãnh đạo, quản lý các cấp mắc sai phạm đã bị xử lý, kỷ luật kể cả cán bộ cấp cao của đảng, lãnh đạo các bộ, ngành, tỉnh, thành phố hay tướng lĩnh lực lượng vũ trang. Đặc biệt, Tổng bí thư, Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng thổ lộ mong ước của ông về một bộ máy nghiêm minh, dần thể chế, chính sách, luật pháp hoàn thiện tới mức không còn những khoảng trống, kẻ hở cho tham nhũng để không thể tham nhũng, không dám tham nhũng và không còn muốn tham nhũng. Giới quan sát ở Việt Nam và nước ngoài thời gian qua đã chú ý nhiều đến chiến dịch đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng. Họ đồng ý rằng kể từ khi ông nắm luôn cả chức chủ tịch nước, sau khi ông Trần Đại Quang qua đời, cuộc chiến chống tham nhũng được tăng tốc. Sau khi được bầu giữ chức chủ tịch nước, ông Trọng càng có nhiều quyền lực hơn và cấu trúc quyền lực dưới sự lãnh đạo của ông cũng mang tính tập trung hơn. Nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp từ Singapore bình luận với BBC hồi tháng 10 năm 2018. Chưa thể đánh giá được quy mô và mức độ xử lý, nhưng các sự việc trong hai năm qua cho thấy ông Trọng giữ lời hứa trong việc nói không có vùng cấm trong chống tham nhũng. Còn ông Nguyễn Khắc Giang từ Viện Vớp ở Hà Nội thì được chích lời trong một bài trước của BBC cho rằng với tư cách chủ tịch nước, ông Trọng sẽ phần nào nắm bắt được hoạt động của bên hành pháp và lập pháp. Quyền lực hiến định của chủ tịch nước cùng với chức danh tổng bí thư cũng cho phép ông Trọng củng cố ảnh hưởng trong quân đội và công an, theo ý kiến này. Còn nhà nghiên cứu từ Hoa Kỳ Artikujareki cũng trong bài trên cho rằng cuộc chiến chống tham nhũng chắc chắn sẽ được tiếp tục nhưng là để củng cố quyền lực của đảng, cụ thể là của phe ông Nguyễn Phú Trọng. Hồi cuối 2017, nhà chức trách ở Việt Nam công bố bộ sách Con đường đổi mới nêu ra ý tưởng chính trị của ông Nguyễn Phú Trọng. Dưới quan sát tin rằng bộ sách của giáo sư Trọng nhắm vào cả hai mục tiêu,